không ra những món quà từ to đến các bạn các bạn xin cảm ơn xin cảm ơn cô trang vâng, và các bạn ờ, đi xuống vị trí của mình dừng rớt với khen say dừng rớt với để kia đi xuống không biết cầm gì chứ